con gái của Bến Tre Có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé Về quê em rong dưa xanh bát ngát Con gái Bến Tre dịu dàng lại chất phát Phải yêu nhau rồi thứ ba má mình cưới luôn Lời em nói đâu phải là nói suông Yêu phải em chắc chắn anh không khổ Xem cho anh một thằng cô tí đầu lòng Nhiều anh không